ta về đây cháu cho con bài thơ thứ tám nhân loại cảnh tỉnh ngày mai sắp tới cảnh tỉnh nhân loại bảo tàng giang áp sẽ bị trừng trị thánh thần ra tay cho lần sáu chót mở màn Ấn Độ sau đến Việt Nam rồi sang các nước địa bàn Đông Á riêng ở Việt Nam từ tỉnh Lào Cai tới vùng Yên Bái dịch sẽ hoàn hành cải chết biển nhanh Trung Quốc tung hoành Biển Đông tan tác Cơ trời sẽ khác con người thức tỉnh sẽ được nhẹ tay thánh thơ hôm nay nhắn gửi lời này cho dân thức tỉnh trên đầu ba thước có các thần linh bài học ấn độ ở ngay cạnh đó nếu không biết sống thuận theo ý trời đau lòng sự thật chết bảy còn ba dân tộc chúng ta hãy mau tỉnh ra con đường duy nhất toàn dân phục thiện Thôi bước cái tôi Thôi làm điều ác chăm lo phần hồn Phần xác được tha Nhân loại chúng ta Cùng chung một cha Cùng sống một nhà Là thiên y thuận thời sắp tới đây cứ mang bệnh dịch làm cho đất nước lao đao bể khổ thánh thần không đổ những kẻ si mê chỉ lo vật chất bất đắc kỳ tử là số đã định vào thời mạt pháp thánh thơ hôm nay đến đây tạm dừng